của sự diễn giả này mình Ủa, lại cười thế nữa hả à, sao dạo à. này dạo này mình học ở đâu ra cái giọng cười này mà mình cứ cười là mình sẽ cười như vậy các bạn à trời không không hiểu luôn á ok thì ngày hôm nay như bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết video ngày hôm nay mình sẽ làm một video để cho mấy bạn fan đoán thử coi liệu rằng trong bốn người ở đằng sau lưng của mình ai mới chính là sammy thật đây bạn xem nè đây người đầu tiên là số 1 nè nhìn y hệt sammy luôn số 2 nè số 3 số 4 trời ơi người nào cũng đang mặc trang phục của sammy hết nhưng đã bị che mặt lại cho nên mình không biết rằng ai mới chính là sammy thật cho nên các bạn hãy xem video video và hãy giải mã giúp cho phong để con coi ai mới là người thật nha bạn ok được rồi vậy okay. bây giờ là bốn người à, ai mới là người thật nha ôi thôi thôi thôi được rồi thôi rồi thôi rồi rồi ơi trời, trời ơi y như cái chợ luôn các bạn ơi đúng thiệt một mình sammy thôi tôi đã đau đầu lắm rồi bây giờ đến tận bốn sammy luôn thôi rồi bây giờ để tìm ra được cái người mà sammy thật là ai á thì à, trước tiên à, tôi sẽ mời mọi người à, ăn một bữa ăn thật là ngon lành ở đây và sau đó chúng ta sẽ qua bên kia để tham gia những cái trò chơi mini game ở bên kia để tìm ra người thật đồng ý không đồng ý được rồi ok Rồi được rồi, được rồi, trời ồn ào rồi rồi xin giới thiệu mọi người Ở đây à, tôi có một cái bàn đồ ăn Thì ở chỗ này tôi có món pizza nè Hủ tiếu nè, sushi nè Trái cây với lại gà quay à, à, Xin mời mọi người, mọi người chọn thoải mái nha Đây tôi chọn này sushi Ok Tôi chọn pizza nè. Rồi lấy đi, lấy đi Mọi mọi người cứ lấy nha, mọi người cứ lấy nha Ok Rồi Đó Được rồi, ok bạn ơi <laughs> Mấy bạn tưởng rằng là mình đưa đồ ăn cho những người này là chỉ đơn giản là cho họ ăn thôi sao? Không đâu. Ừ. Mình đã tìm ra được cái cách để có thể tìm ra được Sammy thật là ấy bạn ạ. À. Bạn xem mình đi nha. <clears throat> được rồi mọi người ơi. Ủa không ai ăn gà quay hả? Vậy thôi cái này cho tôi nha. Được rồi. À, cho tôi hỏi là số 1 ăn gì ạ? À? Số 1. Tôi là cực kỳ sang pizza nên tôi chọn pizza. Pizza pizza, pizza hả? Wow. Ok, cảm ơn số 1. Đây pizza của số 1 nè. Rồi số 2 ăn gì ạ? À? Số 2. À, à, tôi là tôi ăn gọi là gì ta? mì tôm đó. mì tôm hả đâu mì tôm đâu ồ oh, ngon quá ta rồi ok mì tôm của số 2 nè rồi số 3 ăn gì số 3 tôi uh, là tôi uh, quan tâm tới body sức khỏe nên tôi ăn trái cây đó ồ oh, ăn trái cây trời ơi sao từ từ tôi nghe cái giọng số 3 tôi thấy quen quen ta à? hình như cái giọng này quen lắm nè tôi nghe ở đâu rồi ờ uh, ok ok thôi được rồi à, trái cây là của số 3 nè ở còn số 4 ăn gì số 4 nha Sơ bón, sơ bón, tôi ăn sushi Một thứ à. món ngon nhất thế giới luôn đó Số 4 là ăn sushi hả? Ok, cảm ơn ừ. số 4 nhiều nha Thôi, được rồi bạn ạ à. Vậy là coi như mình đã tìm ra được ai mới chính là Sammy giả mạo rồi à, <laughs> Xin mời bốn người à, tập hợp lại à, vị trí đứng hồi nãy giúp tôi nha ừ, ừ, ừ, Ok Ủa vậy trời, à. mà biết luôn hả? Đã vậy sao gì mà thông minh vậy, đừng vậy Ủa vậy ta? Tôi à, đã phát hiện ra người giả mạo Và oh. bây giờ tôi sẽ công bố người giả mạo đó chính là Tinh tinh tinh tinh Số mấy? Tinh tinh tinh tinh tinh Một hai ba Đó chính là số 4 Ủa gì vậy? Tại sao lại là tôi? <laughs> số 4 à Bạn đã mắc một sai lầm rồi <laughs> Khi bạn giả mạo người khác vậy? thì bạn phải tìm hiểu coi người ta như thế nào Sammy là một người bị dị ứng cá cho nên chắc chắn Sammy sẽ không thể ăn cá được mà sushi thì được làm từ cá bạn hãy mau mau cho dạ. chúng tôi biết bạn là ai bạn là dạ. ai bạn là ai số 4 là ai thì ra chính là cá muối trời ơi trời ơi thấy chưa thấy chưa tôi biết ngay mà sammy là một người bị diễn cá cho nên không thể nào ăn cá được ủa mà muôi em muôi không biết điều đó hả sao chị mua lấy uh, không chị quên chị quên sam ơi anh sam ơi ăn cá đi sam tôi không có ăn cá tôi gì ứng cá tôi, trời tôi dị ứng cá mà trời đúng rồi trời người ta gì ứng cá mà sao ta ăn được thôi được rồi xin chia buồn cùng ca mui nha vậy là ca mui à, chưa gì mới màn một mui thua rồi mui vâng, chơi game vâng. gì mui cũng báo hết trơn quá xíu thôi người ta ngày này nha không phải đánh nhau không phải đánh nha thôi thôi thôi được rồi bây giờ thế này nha được rồi được rồi xin chia buồn cùng mui mui đi chỗ khác giùm em đi rồi trời ơi mui báo quá ok bây giờ mình dẹp mấy cái bàn vô nè rồi à, mui ngồi ở đây à, ăn bánh uống nước để muốn em nha mui ok ok boy, rồi phô bôi phô bôi phô bôi ông đi ra à. đây sam nó nghe nè gì gì sam sam sam sam cho tí kim cương nè <gasps> nhớ nhớ chọn nhớ chọn Sam nha. Ô oh, vậy hả? Vậy. vậy hả? Trời ơi cảm ơn, cảm ơn Sam nha. Trời ơi chưa gì mà tôi thấy yêu bạn Sam số 3 ghê luôn các bạn. Ờ, chọn gì nữa. <laughs> ok được rồi, được rồi. Mời ba bạn qua đây với mình. Ba bạn qua đây với mình. Ừ. À, như uh, những cái trò chơi mà mọi người thường hay chơi của ờ, những thành viên khác thì chắc bạn cũng biết chỗ này là sẽ là chỗ bắt cua đúng không? Nhưng mà không. Lần này á tôi sẽ cho mọi người đua xe. Tại vì á Sammy á là một racing girl thật thụ. gì vậy? <laughs> Sammy là một racing girl. Ủa, ủa tôi có bạo lực gì hết ta Ủa? có vậy ta tao tôi hiền mà cục bột vậy á trời bảo tôi vậy là sao vậy đây đây mọi người gần chết để tôi xíu tôi lấy cái xe cho mọi người à đây cái xe đây đây đây cái xe lấy racing girl nè hơi bị ngầu nha đó xe gì đâu mà ba bánh gì sao mà bắt đầu được rồi tôi có xe hai bánh đâu tôi bắt đầu cho dễ thôi được rồi bây giờ nè xin mời số 1 lên trước đi số 1 lên trước đi số 2 xuống rồi số 2 số 2 gần quá theo tự chờ cái xe cút Nhiệm vụ của số 1 á là phải đua xe mà chạy à, làm sao mà tưng qua bên đây nè, xong nhảy qua đây rồi qua đây, sau đó qua đây qua đây, qua đây và sau đó là qua bên chỗ này. Quá. Hiểu không? Sau đó nói chạy thẳng là, qua kia. Trời ơi Phong cực đừng lo tại vì tôi là Samirium nên là tôi biết được là tôi nhảy được cho mà xem nhìn tôi bắt okay. đầu mà xem nè. Rồi. 1 2 lên. Rồi cố lên. Ôi giời ơi. Ôi giời. Yeah. À trời ơi ghê thiệt ghê thiệt đó mấy bạn ơi ghê à mà khoan từ từ mình quên nói cái này là sammy chỉ thích làm racing girl trong game thôi chứ không được racing girl ngoài đời thật nha các bạn ok <laughs> rồi lại nè xin mời sammy số 1 làm lại à làm lại thêm lần nữa đúng không ừ. may quá bạn ngon đây tôi sẽ đi chậm lại đó tôi đi chậm lại đó đúng rồi chậm thôi chậm thôi thôi từ từ từ từ ê ê Trời ơi, bà này á, bà không phải là Sammy Gill đâu, tôi mới là Sammy Gill. Trời ơi, nhìn Ủa? cách chơi là thấy biết rồi. À vậy hả số 3. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ cho số 3 thử thử thử nha. Ok là số 3 thử số 3. Số 3 qua số 3 ngay giữ cho số 3. Tôi mới riêu nè. Mấy chế nhìn tôi nè, mấy chế nhìn tôi chơi nè. À. Rồi để coi số 3 thể hiện nữa bạn. Đó, trời số 3 thể hiện quá đỉnh à. luôn. Rồi coi tiếp nè, tiếp nè. Số 3 hiện tiếp nè ủa số ba gì vậy cửa ơi sao ba dân dân chuyên nghiệp dân chuyên nghiệp yên tâm yên tâm ui ghê vậy ôi chuyên nghiệp quá lui xe các kiểu luôn quá chuyên nghiệp luôn bạn ơi rồi tiếp à như nè đâu đâu đâu wow. quá chuyên nghiệp <laughs> luôn quá chuyên nghiệp luôn trời ơi sam sam số một anh tôi nghĩ đây là phong cận phách <laughs> ờ, sao mà đi được này trời ơi trời trời ơi chơi cái trò racing go được ủa ủa cái gì cái gì cái này chỉ là chơi trong game thôi chừng nào tôi bắt sam đua xe <laughs> ngoài để thật đi đây là tôi làm cho mọi người nè mọi người không biết vậy đó để coi ờ, tôi tôi làm mẫu để coi coi ông làm được không tôi làm được rồi ok này anh. tôi làm mẫu cho mọi người nè đây mọi người nhìn tôi nè thật cái này cũng dễ à tại vì nó có bức tường nó chặn lại hết rồi cho nên mọi người sẽ không lo bị văng ra ngoài đâu đây lui sẽ lại mới nè. nó luôn á mới dặn số qua xuống á thôi đó thấy không ủa chỉ cần thẳng À. thôi chỉ cần đi thẳng thôi đừng đừng có quậy gì hết map phục luôn thôi đó đơn giản mà bạn thấy không bạn thấy mình đơn giản không các bạn đó à, lui nè lui nè lui nè đó, Ồ, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, ôi, ôi, chuyên dữ vậy ta phải chuyên nghiệp vậy Prison Boy xe ba bánh Oh trời mình, mình mình phải chuyên nghiệp vậy thì mình mới lái xe mình chở Sam đi ăn được chứ. Ok được rồi. Trời ơi, chở chở tôi đi ăn. Ủa té rồi, ủa sao té. <laughs> Ủa gì vậy Ủa gì á? Kỳ vậy. Té đầu té, té đầu té. Ủa sao xe lui lại. <laughs> Rồi giờ cho các ba người cùng đua lần đi. Trời ơi, lắc không? ba người cùng đua ờ. lúc nữa đi ok rồi, dạ, chị em mình ai rớt thì không biết nha nó ừ. nó trước bây ờ. giờ ai té bây giờ ai bị té là người đó là người đó là giả mạo à đúng rồi ok không cần đây là giả mạo cẩn nha cẩn thận dạ. nha cố lên cố lên cố lên đây đây ô sammy đầu tiên qua được rồi nè sammy thứ hai cố lên tôi nói rồi tôi là dân ghiêu mà đây rồi một sammy ra xuống dưới rồi ok sammy số 2 và sammy số 1 vẫn còn được vẫn còn được Ủa sao tôi... À rồi được rồi được rồi tôi biết rồi tôi biết rồi tôi biết rồi sau đó nó có cái chỗ trắng vậy ảo ma vậy Sao mà rơi hết trơn rồi bạn gì kỳ vậy Ôi. Mua được không chứ về chạy khó Giờ mất của <laughs> Ê, tôi, khổ tôi về rồi mọi người ơi tôi về rồi tôi về. đâu tôi về rồi đây dạ. Ủa? Tôi về được rồi Yeah Đó Ủa wow. sao Sammy này Sao lại Tôi về Vô gì tôi quay đây này tôi bắt qua đây nhìn nhìn nhìn nhìn nè Rồi đâu <laughs> chỗ nào <laughs> trời ừ. ơi trời thôi được các bạn ơi coi như là sammy à, kỳ này là đua xe <laughs> là ủa xe đâu là xe ủa <laughs> văng mười mét luôn văng mười mét thôi rồi hết rồi hết rồi rồi, rồi. bây giờ qua đây đi bây giờ qua đây đi mấy người không đua được bên đó tôi cho mấy người qua đua bên đây <laughs> rồi ok bạn ơi coi như là màn này cả ba người đều không qua được cho nên mình không đón được ai hết làm dễ quá vượt <laughs> quá dễ quá ai qua được không ơi không ơi không ơi không ơi sao mà sao mà ừ, Sammy số 3 cho loại tôi nha đừng có loại tôi nha tôi tôi tôi chơi dở nhưng mà đừng loại tôi nha ôi trời ơi ok Sammy số 3 ok ok rồi rồi rồi rồi ok chỗ này thì à, khác nha chỗ này thì chúng ta sẽ lái xe chúng ta chạy bên cái vòng tròn bên kia mọi người hiểu không đó ok hiểu rồi cho ba cái xe luôn đi cho ba cái xe đi cùng lúc người ta rớt thôi xui hiểu không ok ok đây, đây tôi đặt cái xe cho né né né né né né, né mọi người ơi nè này nhìn rồi. là thấy à, cũng dễ á cũng không khó lắm đâu mọi người yên rồi người đầu tiên lên đi <laughs> người đầu tiên lên rồi chạy biết bắt đầu rồi vô một đường hầm ủa ủa ủa ủa ủa ủa Chơi xe đâu nhanh không xe chậm lắm đi không qua được đâu ừ. Xe thì chậm lắm Ôi cười quá Từ từ Có cái xe nào xịn hơn không? À, nãy tôi thấy có cái xe bự bự Cái xe xe gì vậy? Giờ dùng lại cái xe này đi Để tôi nha, để tôi nha, đi ra nha ừ. Đi ra nha đây đây đây đây rồi qua nè chơi nè dẫn chơi cố lên hai một từ từ từ để lấy lấy lấy đà xíu lấy đà xíu đúng rồi lấy đà lấy đà đúng rồi lấy đà rồi rồi go Số 3 đẳng cấp Số 3 đẳng cấp Được được được rồi ok Đây đây <laughs> Người tiếp theo là ai? Người tiếp theo là ai? Bây giờ Bây giờ chỉ đây bây giờ chỉ còn tụi mình thôi bây giờ ủa bây giờ số 2 leo đầu tôi được không leo đầu tôi ừ. được không leo từ từ từ từ từ điều kìa ờ, hình như không được hình như không được ờ, thôi ờ. số 1 cứ qua trước đi rồi số 2 từ được số 2 qua sau rồi rồi ok quá rồi, cái gì số 1 Nè, chuẩn bị nha Rồi, số 1 có số 1 quá. hay quá, hay quá, quá Ôi hay quá Ok Còn số 2, sao tôi thấy số 2 tội nghiệp quá bắt đầu quá Cho xin gọi là cái trụ Đây đây, số 2 Trụ để cho xin cái chỗ để mình đi lên được không ạ dạ dạ sao ai để tôi xíu để tôi, để tôi đặt ra cho trời à, ơi thiệt luôn á nãy fail nãy fail của ông trời sao mà cái hành trình tìm ra người bạn gái thật của tôi ờ, cảm thấy nó khó khăn quá bạn ơi ông à. ông không cần phải đi tìm đâu tại vì nãy giờ ông cũng thấy là tôi đưa cho ông kim cương á tôi thiệt đâu ra ủa gì vậy chưa mà Ủa? chưa trời đất mày đập trời ơi dễ vậy thì cái tật đường cái đi qua không cái à, tật ăn gian này mà thấy cũng giống sam này nha thấy cũng giống giống rồi đó ủa đâu ra rồi Sammy hay ăn gian lắm mấy bạn ạ à. Ôi okay. thật tôi thật thà dễ thương dễ tính gì mà nói chuyện Tôi đây tôi sẽ làm một lần cho mấy người coi thôi Wow Làm một lần chưa? La la la một lần chưa? Một lần chưa? trời ơi do ông đặt sao á chạy thẳng, thẳng thôi chạy thẳng thôi chỉ cần chạy thẳng thôi Đấy, bạn hiểu không thẳng rồi ơi đừng có búa đừng có búa okay, rồi, rồi. chạy thẳng ôi gì búa xe đâu rồi <laughs> ủa xe đâu rồi ủa ôi xe đâu ta ủa xe đâu ta cái xe cái xe trên đầu của cái xe trên đầu của ba kìa trời ơi trời ơi thôi tôi đặt cái xe khác cho đó quá à. xe trên đầu đấy cái xe đâu rồi chỉ cần chạy thẳng thôi nha chạy thẳng thôi ok đâu à tập trung à thấy mệt đừng cho, quá đừng cho số 3, đừng cho số 2 lấy xe qua đây luôn đánh nhau đi mệt quá thôi mệt quá thôi rồi à, bây giờ tôi hỏi số 1 với số 3 nè là số 1 số 3 có đồng ý cho số 2 qua đây không cho thì tôi cho qua không tôi tôi đưa tiền cho ông luôn nè đó đó Ủa? đừng có lội số 2 nha tiền á đừng có lội gì, gì cho hoài vậy à. ok được rồi ok ok ok ok tiền mà tiền ờ. xin mời số 2 qua đây ok yeah yeah yeah yeah ok à, sau uh, hai màn uh, đua xe thì uh, <laughs> theo như mình thấy thì uh, mình không đoán được ai là thật hết bạn ạ à. cho nên là bây giờ chúng ta đến với màn đua đỉnh quá số ai đua đỉnh hả sao quá đỉnh luôn rồi bây giờ đến màn ba nè màn ba chúng ta thì bình thường á sẽ là đấu đấu uh, kiếm đúng không các bạn nhưng mà không lần này tôi cho đấu súng luôn đây đây tôi xíu trời ơi cái gì vậy trời ơi rồi dạ. bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo chính là màn đấu súng nha các bạn nha để coi coi ba sammy này <laughs> ai sẽ là người giành chiến thắng ôi sammy kia là vừa vừa lái xe vừa bắn súng <laughs> thôi nó giận thôi chứ cái này không được đâu không được đâu phải có xăng coi không ok đâu. rồi chuẩn bị nè à ba sammy sẵn sẵn sàng chưa sẵn dạ, dạ, sàng sẵn dạ. không ok ba hai một bắt đầu trời trời trời bắn nhau rồi ôi bắn nhau căng thẳng quá ui ui ui ui ui chơi hội đồng cơ ui ui ui ui bắn rồi ui ui bắn rồi ôi trời ơi rồi xong số hai chết rồi rồi xong Trời, Trời ơi, tôi ơi. rồi, tôi thích tôi bảo tôi thích trò này rồi mà, nó có lý do của nó, dân chuyên nghiệp. Wow. Hay quá, hay quá số 3 ơi, số 3 đỉnh quá. Trời ơi. tôi, tôi nói tôi nói không nghe nè, hồi nãy tại vì thật ra là tôi thấy là cũng tội nghiệp số 1 với số 2 nên là cho hai bạn này ờ, có cơ hội chơi lại thêm dán nó đi chứ này nhanh quá sợ mày đến khóc. Ờ, mấy đèn buồn Chắc khóc đâu, đâu, đâu, kiếm máy ráp được chứ tôi cũng đúng sống rồi. Tôi thấy là đúng. bây giờ á là số 3 thắng nè, ok cho số 3 thắng đi. Bây giờ còn số 1 với số 2 nè. Số 1 với số 2 muốn đấu bằng gì nè? kiếm à. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn chiến đấu giữa số 1 và số 2 nha các bạn nha Số 3 vừa rồi đã chiến thắng rồi cho nên là chỉ còn số 1 số 2 là phải đấu với nhau Để tìm ra người okay. chiến thắng Ok Được rồi bây giờ hai bạn đã sẵn sàng chưa sẵn sàng sẵn sàng rồi bây giờ khoan từ trước tiên là thi đấu cái gì cũng cần phải có lịch có cái sự lịch sự cái đó thấy không mọi người chào nhau cái trước khi đấu à Konnichiwa Rồi ok chuẩn bị ba hai một bắt đầu dạ dạ dạ quá trời ơi hai người nhào vô đánh nhau vô cùng căng thẳng luôn như bạn đang thấy thì hai bạn nữ chúng ta đang uh, ừ, gọi là rất là hùng hổ lao vào nhau trời, trời ơi rồi xong số 2 đã nằm xuống thật buồn quá số 2 ơi tôi cứu bạn nãy là tôi cứu bạn cái trận kia rồi giờ bạn chơi trận này bạn cũng thắng nữa bạn phế quá thôi được rồi à, vậy bây giờ à, xin mời số 2 xuống đây cho bọn tôi biết à, bạn chính là ai nào xin mời bạn cởi à, mặt nạ ra tôi không ngờ mọi chuyện là kết thúc như vậy nhưng mà phong bà ơi Ông đã sai lầm khi lỗi tôi bởi vì tôi chính là Hả? Chẳng lẽ mình đã chọn sai sao? Hả? Tôi là phong cận tiên Ủa? Ủa gì đây? Ủa? Chết rồi Vậy vậy ai mới chính là Phong Cẩn Thận? Chuyện đang đâu vậy? Ủa gì hả Phong Cẩn vậy? Thôi rồi Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với ờ, chiến đấu để tìm ra ai là Phong Cẩn Thiệt Chuyện ờ, đâu vậy? Tàu lao Tôi là Ủa? Sao tôi không làm phong Ủa cái gì vậy? Ủa sao tôi không làm phong cận vậy? Cái gì vậy? Sao phong cận đây vậy? Ủa sao tôi làm phong cận vậy Giả mạo, quýnh đi Trời ơi, nó buông tôi lại Ủa? Ủa cái gì? Ngươi chính là kẻ tập kích nè Sam nè <laughs> Trời ơi Trời trời Giả mạo dễ sợ thật Quá ra à, là mấy người phát không Ôi. vô đây chơi trời Hóa ra Hóa ra đó chính là người giả mạo mình các bạn à Trời ơi thiệt Giả mạo mình để ờ, Để gì ta Để uh, cưới Sammy Cuối cùng là chuyển qua làm Sammy Ủa là sao ta Tôi thấy rối não quá ta Ờ Hơi mâu thuẫn xíu Hơi kỳ kỳ ờ à, cãi đi cãi đi thôi rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trò tiếp theo tôi đau đầu quá trời ơi đi thôi trời ơi dễ yeah, trời ơi bây giờ loại hai người rồi tôi sắp có được anh anh Phúc gần đi gì rồi wow cái gì nghe ghê vậy cái gì nghe ghê vậy rồi tiếp theo là gì đây tiếp theo là gì đây à, tiếp theo á sẽ là đến với trò chơi uh, thi uh, à, ủa, bây giờ chết rồi bây giờ cái này cần ba người thi lận nhưng mà bây giờ các bạn thấy á cần ba người thi mà bây giờ chỉ còn có hai người mà thôi thì làm sao mình có thể tìm ra được mặc dù á là Sammy xây cũng đẹp nhưng mà Sammy cũng cũng chưa đến mức là quá xuất sắc như vậy vẫn có thể là mình sẽ bị sai thôi rồi mình có cách khác rồi mọi người đi đi, đi theo tôi nè qua đây đi thôi đi thôi đi thôi bây giờ á tôi thấy á nha là số 1 với số 3 á ai cũng hiểu tôi hết trơn các bạn ơi rồi qua đây qua đây rồi am à, tôi uh, xin uh, giới thiệu mọi người ở đây chính là hai cái block có uh, lava ở bên dưới dạ yeah, thì uh, trước khi uh, chúng ta đến với trò chơi này thì tôi muốn hỏi mọi người xíu à, số 1 à À, bạn à, ừ. có biết món ăn tôi thích nhất là gì không? À, món ăn Phong Cận thích nhất à? Tất nhiên tôi yeah. Dạ. biết rồi Là gì? Chứ là thịt bò Thịt, thịt bò. bò nướng Ok ừ. số 3 ơi Mình thích món gì nhất Trời nè ơi giờ tôi của bạn có cần tôi kể ra chi tiết luôn Bạn thích nhất là bún thịt nướng Còn cái gì nữa Trời ơi Thôi thịt bò và bún thịt nướng Trời ơi, món nào mình cũng thích hết các bạn ơi Hai Sammy này rất rất rất là hiểu mình luôn nha Chết thiệt Hoàng Từ Mình còn câu hỏi nữa à, Sammy số 1 ơi, tôi uh, sinh năm bao nhiêu? Trời ơi, ông sinh năm 22 tháng 2 2001 Ồ, à. 2001 đúng rồi nè Số 3 ơi, sinh nhật của tôi là ngày nhiêu nha Trời ơi, sinh nhật của bạn tất nhiên là vào ngày 2 tháng 10 2003 Đó là sinh nhật của Kairon Và sinh nhật của bạn là 22 tháng 2 2000 ha, à lộn hai lẻ một lộn lộn không mình à, muốn quá mình đọc nhầm ok ờ, ờ, ờ, cũng đúng thôi được bây giờ á phong cận số 1 và số 3 rất là tìm hiểu kỹ về tôi cho nên tôi không đoán được ai mới là thật thôi được rồi tôi có cách này Bây giờ mọi người nhìn nè nha Ở chỗ này tôi có hai block kim cương Và bây giờ á, tôi sẽ lấy ở trong đây ra à, Mời Phong Cận số 1 và số 3 lại đây à, xem này nè Ok à, Xin giới thiệu okay. mọi người Ở chỗ này tôi có một cái block kim cương Bên trái và bên phải Ở bên này á thì tôi sẽ để rất là nhiều kim cương ở phía trên Đó Còn ở bên trái tôi sẽ để một con mèo lên Xin hiệu mọi người đây chính là bé Cam oh. Bé Cam Bé Cam Bé Cam Đúng rồi Và bây giờ á tôi sẽ cho bạn à, số 3 lựa chọn trước Là bạn muốn à, cứu bé Cam à, hay là cứu uh, kim cương ở bên đây nếu bạn chọn kim cương thì tôi sẽ lấy kim cương đưa cho bạn còn bạn chọn Beckham thì tôi sẽ lấy Beckham đưa cho bạn nhưng Trời. chỉ được chọn một trong hai nếu như bạn chọn à. kim cương thì Beckham sẽ bị rơi xuống lava còn bạn chọn Beckham thì kim cương sẽ bị cháy xuống lava hết ừ. bạn chọn đi cái gì vậy mà cũng so sánh được hả à? bây giờ ở nhà kim cương nè với lại là Beckham tất nhiên là tôi quý Beckham hơn rồi nhưng Đúng mà rồi. ông biết sao không đây là Minecraft nên là nếu mà Beckham mà rớt xuống lava Beckham vẫn có thể hồi sinh được nhưng mà kim cương mà rớt xuống lava ba là coi như là mất hết luôn Ủa trời ơi là ờ, tôi sẽ chọn ờ, kim, cương tôi tôi nói điều này không không phải là tôi okay. không yêu với cam nha rồi rồi rồi tôi hiểu mà tôi hiểu rồi được rồi ok rồi mời số 1 vô vị trí số 3 ra ngoài đây ok đây à, số 1 chọn kim cương hay là bé cam tất nhiên là bé cam rồi thôi ơi bé cam là một loại động vật quý hiếm mà tôi yêu thương rồi bé cam là nguồn sống của tôi làm sao mà tôi không có bé cam được rồi trời nhưng mà nếu như bạn chọn bé cam thì kim cương sẽ bị rơi xuống la da đó Trời ơi kim cương này tôi lấy của Phong Cận rồi cũng có rồi à Có gì đâu rồi à. lấy tiền của Phong Cận xong rồi đi mua đồ ăn cái máy cam cũng được mà có gì đâu đúng không à, Ok ok thôi được rồi Vậy thì à, <clears throat> mời hai bạn đứng vào vị trí à, <clears throat> Dạ dạ dạ ừ. Thì à, à, xin à, chúc mừng à, à, hai bạn đã có thể vượt qua được màn cuối này Và hai bạn ai cũng rất là hiểu tôi Và tôi à, xin à, quyết định lựa chọn người thật đó chính là Số ma bạn đã bị loại Tôi biết mà Bạn nó bị loại họ Đập kim cương rơi xuống lava luôn đó dùng kiếm cương sao mà sao mày lại dùng kim cương vậy nó quý lắm đó trời ơi tại vì á bé cam á chính là thú cưng của sammy và sammy sẽ không bao giờ bỏ bé cam xin chúc mừng số 1 bạn chính là thật đúng không <laughs> bây giờ tôi sẽ lột mặt nạ ra để coi để có vậy sammy đào không nha tôi chính là sammy đào hello oh thấy chưa mấy bạn thấy chưa mình đoán đúng rồi nè sammy thấy chưa trời ơi Ủa? vậy từ từ nếu tôi là à? sammy thật còn đây là ai đây chính là kẻ giả mạo chứ còn ai nữa ai vậy cười ghê vậy à, phụng cận tv không ngờ là bạn có thể gọi là tìm ra được gọi là sammy nào thật sự thật ra à, tôi chính là để mình nói cho bạn nghe cái này nè thật ra mình đã đoán bạn chính là kẻ giả mạo từ đầu video rồi bạn biết tại sao không Ủa, kỳ vậy? tại vì á Sammy còn lâu mới cho tôi kim cương Sammy chỉ có lấy kim cương của tôi thôi Tôi phải để dành quỷ đen cũng chết luôn ở chơi đó mà cho tôi ờ, kim cương Trời ơi vậy đâu Mình tưởng đâu cái điều đó sẽ giúp mình gọi là là, là vượt qua được ai ngờ <laughs> mình Vậy đâu. chứ bạn là ai Vậy rốt cuộc ra Ngươi là ai Chính là Cái con gamer Wow Bạn thân của tôi Trời ơi hàng gì Dạ hàng gì bạn thấy không Hai người ai cũng hiểu mình hết trơn á Hàng gì trời ơi thiệt luôn á Tôi thiệt Ai tôi ờ, khó khó phân biệt hàng gì ok mà không sao cuối cùng tôi vẫn chơi được cái màn cuối đó chính là à, chọn bé cam hay là kim cương thì cái đòn đã chọn kim cương trời cái đòn tham lam quá mấy bạn nhớ dislike video cái đòn nha đừng xem video cái đòn ác sợ không ác vậy dạ dạ đâu mà ác dạ, dạ. dạ, dạ. cái này chỉ là cái này chỉ là cây ron giỡn thôi nha các bạn chứ không phải thiệt đâu cây ron cũng thương bé cam lắm nha đó mấy bạn thấy coi video bạn thấy ờ, cây cây ron hay đánh bé mưa là bạn cũng hiểu là cây ron thương yêu động vật rồi đó. rồi ok <laughs> rồi ok thôi giỡn nha bạn ok còn bây giờ mình đã tìm được sammy thật sự rồi và có bạn nào đó được sammy thật là ai hay không hãy nhớ mình xuống bên dưới cho mình biết nha còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha tạm biệt bye bye, bye, bye. Hello team, hello team